màu sáng nhãn lờ hát mang hay vô quấn hà lê xin hà ya ya ya ya na la cha e pe nhân xin pan na mi a e, e